Lolo xin chào bạn quay trở lại với YouTube của mình Hôm trước thì mình và anh Sáng có quick review nhanh ba sản phẩm của nhà Elganso Và mình có nhận được rất là nhiều những cái inbox hỏi rằng là Anh ơi anh review cụ thể cái nhà nước hoa này đi Tại vì em là học sinh, sinh viên Thì em rất là quan tâm đến độ bám tỏa cũng như là về cái ờ, quan điểm cá nhân của anh Tại vì trong cái video quick review chỉ chung chung thôi Và ngày hôm nay thì đáp ứng nhu cầu của các bạn Mình sẽ review kỹ ba sản phẩm mà đã từng xuất hiện trong video mình với anh Sáng về cái dòng sản phẩm của Evanso và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là mùi hương này nó có độ bám tỏa ra sao và nó phù hợp với phong cách nào nhá bắt đầu thôi về phần ngoại hình của chai nước hoa này thì chắc là mình không phải nói quá là nhiều có những cái ưu điểm mình rất là thích thứ nhất là chai đơn giản nhưng mà như anh Sáng nói là trông nó hơi đều cái thứ hai đó là cái phần nắp được thiết kế trông rất là hay có một cái lớp vải cầm rất là thích một cái thứ ba là cái phần vòi xịt thì rất là ok hiếm có chai nước hoa nào mà rẻ mà có cái vòi xịt tốt như chai nước hoa này về phần giá của em nói chai nước hoa này nó có cái giá khoảng tầm hơn một triệu cho 125 ml 125 chứ không phải 100 lãi được thêm 1 phần tư nếu mà mua so với những cái chai nước hoa bình thường mùi hương đầu tiên là mình giới thiệu ngoài đó chính là Bravo Monsieur đây có thể nói là là một mùi clone rất là tốt của Lilabo Santo Baba và nếu như bạn nào chưa biết Lilabo Santo Baba thì có thể search ở trên kênh của mình hoặc là các bạn cần hình dung đó là một cái mùi hương giống như kiểu là các bạn đi vào một cái xưởng gỗ vậy ngửi những cái mùn gỗ hay là những cái tấm gỗ mà vừa mới được kiểu trà xong không biết là dùng từ có đúng không đó lại là mùi nó y hệt như các bạn đi vào một cái xưởng gỗ nhưng mà nếu như giống hệt Lilabo Santo 33 thì người ta sẽ mua trên nước hoa này chứ không phải là Lilabo đúng không các bạn sẽ nhận thấy một sự khác biệt nếu như các bạn ngửi qua Lilabo Santo 33 Có lại là như mình cảm nhận ấy, thì em này nó như kiểu là những cái tấm gỗ mỏng từng ngày này còn Lilabo Sandal 3 nó là cả một cái thanh gỗ lớn to đùng vậy để như kiểu thanh gỗ ở đóng giường ấy đấy hai cái hình dung hình ảnh của mình về gỗ ở hai chén hoa Lilabo và cái Bravo này nó như vậy và cái nét gỗ của Lilabo Sandal 3 thì nó có xu hướng dày dặn hơn, sắc nét hơn và khô hơn còn ở Bravo Monche này thì nó thứ nhất là cái tốt nốt mở đầu thì nó có cam chanh nên là cảm giác là nó sẽ tươi hơn, nó sẽ sáng hơn và nó sẽ có một cái xu hướng kiểu dễ dùng hơn các bạn sẽ nếu như các bạn khó chịu về Lilabo Sandal 3 ấy, thì khi các bạn ngửi mùi ngày các bạn sẽ cảm thấy là ở ờ, cái này là một cái dễ chấp nhận hơn so với Lilabo Sandal 3 tại vì cái Sandal 3 này nó quá là khô còn ở đây thì là như kiểu cái tấm gỗ tươi vậy ngửi rất là thích và nếu như bạn nào đang thích Lilabo Sandal 3 nhưng mà không biết là tìm dùng vào dịp như thế nào hay là chờ mãi mà chưa đến mùa nóng à mùa lạnh thì các bạn có thể mua em này giá bằng chắc là 1 phần tư đến 1 phần 5 so với Lilabo về cái độ bán tỏa thì uh, em này lưu tầm 8 đến 10 tiếng cũng không phải gọi là có quá là tệ tất nhiên là nó không thể là so sánh được với Lilabo Sandal 3 nhưng mà về cái độ tỏa hương thì nó tầm một cánh tay rất là ổn đủ cho các bạn đi ra đường mà được sự thu hút của những người khác đó là Quavo Monsieur mùi hương thứ hai mình review kỹ với các bạn đó chính là em Part Time Hero mình có một cái rất là hay mới phát hiện ra đó là mình có thể xịt từ cái nắp này để ngửi ấy người thế này với cảm nhận của mình thì Patam Hero là một chai nước hoa có thể sử dụng rất rất rất tốt vào mùa hè nếu như các bạn đã quá chán với những cái nốt hương nó có cái xu hướng như là Versace Per Home này, Aqua di Gio này rồi uh, Bulgari uh, à, Per Home hay là Atlantic rồi nhiều ông còn xài cả Dior Sauvage thì đây là một cái sự đổi gió đây là một cái mùi citrus nhưng mà được làm một cách rất là mềm mại ngoài cái nét tươi sáng có phần hơi chua ban đầu ra của cam chanh thì nó được làm một cách rất là mềm mại nhờ thêm một cái nốt hoa hồng cái bây hoa hồng ở đây nó làm cho cái mùi hương trở nên rất là mềm mại nó làm mình liên tưởng tới những anh chàng kiểu rất là nho nhã rất là thư sinh hay là các bạn ăn mặc kiểu style Hàn Quốc ấy và những cái bạn kiểu với một cái thân hình nó không quá là to nó kiểu hơi gầy một tí và những bạn gầy thì mặc kiểu quần áo rất là đẹp ý, thì đây mùi hương này tóm lại là với cái khuôn mặt kiểu trắng trẻo nho nhã thư sinh để cái mái tóc kiểu 73 hoặc là kiểu bổ ngôi của Hàn Quốc xịt em này mùa hè hợp vô cùng luôn về sau thì em nó lên thêm xạ để trở thành một cái mùi kiểu sạch sẽ nhưng mà nó vẫn giữ được cái nét rất là mềm mại ở trong này à, mùi này thì mình nghĩ là cả nam cả nữ đều có thể xài được nhưng mà nam thì như mình nói đấy nho nhã thư sinh trắng trẻo nhẹ nhàng vậy em này mà có một cái điều đó là em này lưu ở trên da nó hơi kém một tí trên da mình chắc là khoảng tầm 4 tiếng đến 5 tiếng và cái độ quả hương nó chỉ tầm nửa cánh tay thôi nó đúng như kiểu là một cái mùi hương dành cho những cái bạn ở kiểu những cái bạn ở Hàn Quốc ấy mình thấy ở bên đấy dùng nước hoa thì thường toàn dùng những mùi nhẹ thôi à còn thêm một điều nữa đó là em này thì nhiều người nói là nó giống với chai nước hoa uh, Aqua di Micho à thì nếu như bạn nào đã gửi qua chai nước hoa đấy rồi thì các bạn hãy bình luận cảm nhận nhé xem là chai nước hoa đấy nó có cái nét giống chai nước hoa này mình, mình review không và bây giờ đến cái mùi hương mình thích nhất ở trong cái bộ sưu tập này đó chính là after game tôi không hiểu tại sao nó có một cái nét gừng ngon đến như vậy ờ, hôm trước thì mình cho anh sáng gửi thì anh sáng bảo là nó có nét giống với chai nước hoa Dior Home Cologne hay là Jimmy Choo Iman nhưng mà ở đây thì mình cảm thấy là nó lấy được cả hai và ở đây ấy, đặc biệt là có một cái bay gừng cái mùi gừng rất là tự nhiên và rất là sảng khoái mình rất ít khi ngửi được một cái mùi gừng nào mà nó cảm giác làm cho mình dễ chịu đến như vậy em gừng này thì nó như kiểu là các bạn à, pha một cốc trà gừng nóng và các bạn cho đá các bạn uống vào một ngày trời nóng ấy thì mùi hương này đúng như vậy đặc biệt là nó thêm nút bạc hàng làm cho đẩy cái độ tươi mát đẩy cái độ mát lạnh của mùi hương này lên rất là cao và khi mà dry down ấy thì các bạn sẽ thấy rằng bay hương ở đây nó tạo ra một cái cảm giác rất là dễ chịu kiểu xả stress ấy và nó kết hợp cùng với gỗ ở đây nó có một cái điều là nó khác với chai nước hoa Jimmy Choo hay là Dior Homme Cologne Dior Homme Cologne thì nó lên xạ nhiều và Jimmy Choo nó lên cái nốt ngọt nhưng mà ở đây nó kết hợp cùng với bay gỗ nó là mình liên tưởng tới chai nước hoa Cetrat 37 của Lilabo mà mình đã rất may mắn có dịp thử ở trên Ireland chai nước hoa đấy thì ở Việt Nam cũng gần như là ít người có lắm nhưng mà đấy là một cái mùi citrus kết hợp cùng với bay gừng ngửi rất là dễ chịu em này thì nó có một cái nét có chắc là giống khoảng tầm 50 đến 60 phần trăm cái bay gừng ở đây kết hợp cùng với gỗ ui xịt em này thề luôn ý phê bay trưởng thực sự luôn mùi này mà các bạn xịt vào ngày hè là một câu chuyện nhé các bạn thể xịt đi tập này đi tập thể thao các bạn xịt mùi này hôm trước thì mình có vào cái, um, ừ, lúc mà trời bắt đầu kiểu hơi hơi chuyển lạnh nhưng mà nó vẫn còn nắng ấy mình xịt cái mùi này sáu sót và mình đi sang nhà mẹ mẹ mình bảo ui thơm hết xịt mùi gì thơm hết trong rồi mình có ngồi cà phê đó rất là nhiều bạn bảo ôi anh ơi mùi này của anh mùi gì và thơm vậy tự nhiên kiểu mình có cảm giác là hãnh diện vãi trưởng và cảm giác là thực sự nó rất rất giống với Lilabo Cedrat 37 ấy. Là nếu như bạn nào đang quan tâm đến một cái mùi nó có cái xu hướng kiểu bùng nổ đúng kiểu um, suy sút bùng nổ rất là sảng khoái rất là dễ chịu đặc biệt là với một cái bay gừng gừng thì không phải ạm tích mà gừng ở đây nó kiểu tạo cảm giác hơi kiểu cay nhẹ một tí thôi cay kiểu cay mát lạnh sảng khoái ấy. các bạn có thể mua chai nước hoa này đây là một chai nước hoa đáng mua nhất của nhóm bộ sưu tập này à, đỉnh thề luôn hè này tôi sẽ bút chai nước hoa này để review các bạn à đấy mải khen mà không nói về cái độ bám tỏa em này thì uh, tỏa hương rất tốt tầm một cánh tay đổ về tức là đúng một cái khoảng cách để có thể nhiễm covid xịt mùi hương này chắc là nó đánh tan covid luôn và cái độ lưu hương của em nó thì cũng rất là ok nhá nó lưu ở trên da mình tầm 7 đến 8 tiếng ấy phải nói rằng là lâu lắm rồi mới tìm được cái mùi rẻ ngon như vậy và vừa rồi đó là cái review cụ thể hơn của mình về ba sản phẩm của nhà El Ganso được rất là nhiều bạn yêu cầu mình review đặc biệt là những bạn học sinh sinh viên ở cái mức giá này thì mình nghĩ là rất là dễ để các bạn học sinh sinh viên có thể mua và sắp tới thì chắc là mình sẽ cho một hai chai vào trong cái video khách mời là một bạn sinh viên nhá. và nếu như bạn đã sử dụng qua sản phẩm này rồi thì bạn hãy bình luận ở bên dưới hoặc là các bạn đang quan tâm thì có thể tham khảo cái đường link phía dưới nhá. mấy em này ở Việt Nam không có đâu đảm bảo các bạn luôn và đừng quên việc like share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video hơn nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye